Hello, xin chào tất cả mọi người Vâng vừa và, quấn à, dây dây đông xe đạp cái chiếc uh, à, Caranel thì như các bạn biết đó chỉ có Sài Gòn bãi shop là quấn uh, dây quấn là quấn ngược đời hơn, hơn người ta nha không giống ai cả đi từ trên xuống dưới và không dùng băng keo các bạn có thể thấy tụi em mối rất là đẹp rất là đều các bạn nghĩ nếu mà màu mino xanh thế này mà các bạn dùng băng keo đen thì sao thì nhìn hơi quá dị nha không giống ai nha rồi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi you know,